Out of gamer. Let's go, Lucas. You can do it. anh em có hiểu về con măn này không anh mình không hiểu là nó sẽ phản đam vào cái gì nhỉ anh em có biết hiểu rõ về con này không giải thích cho mình chắc tại vì là có những lúc mà con van của con um, goblin của mình nó không bị phản đam nhưng mà con nguyên wizard của mình luôn luôn bị phản đam là như nào à, con dragon skeleton chẳng hạn hay là con bát chẳng hạn mình thấy nó vẫn nó không bị phản đam quái đâu Hey guys, anyone uh, help explain about the how Summon uh, Reflection Damage I don't know why the my wizard my wizard only get the free damage, but my goblin and the skeleton, no. À, nó chỉ phản đam lại được đạn à rồi hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu vậy thì những con như kiểu là đánh cận chiến thì nó sẽ không có đường đạn đúng không hai bro à rồi hiểu hiểu đấy hiểu đấy nó chỉ phản đam lại đường đạn vậy thì phải cận chiến đúng rồi cận chiến <clears throat> vậy thì mình nghĩ là những con mình sẽ bê hiểu rõ hiểu thế này rồi mình sẽ nghĩ có những cách mà mình phải chống lại con này tại vì nhiều lúc mà mình không hiểu tại sao nó tại sao nó lại mùa thì ít thôi như vậy thì chúng ta sẽ tương ứng với cả mức E còn ờ, với những cái biểu hiện thường xuyên và tương đối nhiều dễ nhận thấy các cái mô tả chi tiết ở trong từ điển của M còn ờ, Ok, Pedro and um, the Aslan, let's go. Sao Lucas không tìm được game không phải đâu, không nó không tìm được không phải không tìm được game. đây đây đây đây Araban, Araban here. Lucas! Oh, Game Freak! Game Freaks, Game Freaks. Do you remember Legend? Yes! My, my friend, uh, he from my country. Oh my god, it's... You will win! <laughs> the back to bomb, the free friction. The free friction bomb. And I think the last guy I have 5 wound. I end poison. Yeah, I am talking about him and Little Chen. Oh, Little Chen retired, you know. trước Poison trước meta có xem mình với Canon Block combo rất thật mấy trận đi cũng meta đấy bây giờ chúng ta là dĩ vãng rồi Thánh đi ơi Thánh đi ơi Yeah, I mean, that's what I'm, i to into you right now. Oh. này này này này này này này đi ơi đi ơi Lucas top one anh không chơi lót nên không active đúng rồi chuẩn luôn còn lót thì chúng ta cũng giống kiểu là đẩy vào phát xong rồi kéo là được nhưng mà mình chơi lót yeah một xe em araban yes I know I know but my uh, my I don't have the boss player on my my my player list <gasps> okay we have Araban